anh ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi anh hôm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thanh thời. em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đó ngày mùng hai có ai đi nhiều em ơi ở đâu anh mang cao cao anh qua rước dâu luôn mai đây ta sang giàu quả xa to thịt kho rau muống thắm thiết sẽ mặn nồng yêu thương lắm ơn mong vậy thì còn chẳng chờ chi nữa ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nói thành đôi anh thiếu em như đang lúc tìm hoặc anh đi em sẽ được rất nhiều đời không đáng đo em cần chi phải lo vì mình thương nhau nên dây ta hồng lại nói thành đôi anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình tính toán cho gần cuộc đời đau như thế bên dưới phù thế hai đứa về bên nhau ơi họ ơi đã duyên em nên lấy chồng như ngần ấy năm rồi nhợt nhạt đôi môi giờ thì đầm sâu vẫn phải buồn đau nhạc sắc xuân sắc xuân đông đưa chưa có hứa cho em nhiều đâu Mời em ở đầu anh mang cao cao anh qua rước dâu luôn mai đây ta sang giàu qua xa to thịt kho rau muôn thắm thiết sẽ mặn nồng yêu thương lắm ơn mong vậy thì còn chần chờ chi nữa ngày mình bên nhau vậy ta không lại nói thành đôi anh thiếu em như đang lục tìm mất tư gì người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều đời không đáng đo em cần chỉ phải lo vì mình dây tơ hồng lại nói thanh đôi anh thấy vui hơn khi ai gia đình mình nghĩa tình tính toán cho gần cuộc đời đâu như thế trên dưới phu thê hai đứa về bờ anh thiếu em như đang lụng tìm mất thứ gì người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều đời không đắn đo em cần chỉ phải lo vì mình thương nhau đến giây tơ hồng lại nói thành đôi anh thấy vui yeah. But